giờ Tiên vừa mới dạy xong để đi qua nhà bà ngoại để chúc Tết với lại à, mọi người trong gia đình thì hôm nay Tiên mặc cái tầm à, không phải là áo dài nó gọi là áo dài cách tân mọi người rất là cool luôn à, thì bây giờ Tiên sẽ đi nha đó con chó năm ngoái Tiên quay cho mọi người bây giờ nó lớn như nè mọi người Hello lên Hello đi Hello cô chú đi Tay lâu tay Tay Nè tay rồi đây biểu diễn bài trick nè xuống bắn lên bắn lên đây đó ngồi tôi xuống tôi biểu diễn thôi mày, mày lên phim là nổi tiếng thôi nè con rồi ngồi xuống ngồi tay hay quá rồi ok cái cái camera này sao nó không bóp người lại ủa chị không có camera nào bóp người lại thì tiên ờ, vừa mới ăn ở nhà ăn cơm ở nhà xong rồi bây giờ đi cà phê ờ, với lại bạn em không quay anh đâu ờ, dạ, không cá cao lúc nào chọc cũng tiên chọc tiên khẽ mà ngồi tiên ghét nên tiên không bay được thì um, bây giờ thì tụi mình đang ở Runam và à, tiên có hẹn với lại một người bạn của tiên vừa bên úc về là một bạn rất thân với tiên từ hồi tiên học lớp 1 à, ờ, và bạn này cũng là những người mà giới thiệu tiên với thiện bây giờ tiên sẽ dạ yeah. Dạ. yeah mày đang làm gì vậy <laughs> nó vẫn vậy vậy mọi người ở đây thì uh, có cái món này rất là ngon nha mọi người tàu hũ hoa đó ở dọc bây giờ tiên sẽ à, đổ thêm nước dừa ở đây có rất nhiều Ủa, món ngon chơi, Đây có nhiều món ngon nha Ý đó rồi Nhưng em là ngon nhất Theo rồi Mày nói gì vậy? Đây có nhiều món ngon nhưng em là ngon nhất Không má <laughs> Sợ quá Ghê quá à. Sạch không giờ tay mày sạch không giờ Sạch, nó rửa tay rồi 5k 5k Good morning Hello mọi người Hôm nay là mùng 2 Tết Hello mọi người Thì bây giờ tụi mình sẽ đi qua nhà Kyle chúc Tết Yes, vâng. bây giờ vâng, Bây giờ tụi mình sẽ đi về nhà ngoại để chúc Tết nè Và chiều nay mình sẽ đi đâu? Chiều nay mình sẽ đi ờ, qua nhà bạn Tiên Tụi mình sẽ đi qua nhà bạn của Tiên để ờ, gây sầu đến là <laughs> ngày hôm qua tiên đánh được 3 tiếng và tiên ăn được là hơn ba chục ngàn có gì uh, tết này mọi người ăn được bao nhiêu tiền thì mọi người cứ nói cho tụi mình biết nhé yeah. và Ivy đâu có đâu nó đang quay <laughs> thì uh, tụi mình không có make up không mình đang hơi hơi thôi nhưng mà nguyên không make up mình make up cả năm nay rồi cho nên là tết này là không có make up gì mà bây giờ tụi mình uh, ở trong kia nó đang rất là đông mình ngồi ở ngoài counter ngồi quầy bar rồi mọi người để ăn bây giờ đang đợi uh, menu ta có nhà hàng cơm chiên trứng không mình trộn với thịt bò nha mọi người còn công thức là công thức bí mật công thức mọi người coi những tiết tấu nha nhiều lắm <laughs> hôm nay là mùng 4 và tiên vừa mới đi ăn cùng với bạn tiên về xong à, ờ, nay từ một cái đi ăn hay đi lao cũng như là à, đi thà khay uống trà chiều trà tối <laughs> thì à, bây giờ tiên sẽ đi ngủ và ngày mai thì tiên sẽ có một lịch trình đến văn phòng à, để tiên có hẹn với mấy ông anh chị à, đánh bài thì đến đây chào mọi người hôm nay là mùng năm tết và chỉ còn ngày cuối cùng ngày mai là mùng 6 thì chúng ta sẽ phải trở lại với công việc thôi à, thì đây là view của phòng khách đó, không quen <laughs> Anh nói gì vậy? Khổ quá Nay thì ra với gia đình prepare như thế nào sáng giờ cũng đã xong cái đống đồ này bây giờ các bạn đang xếp lại đồ đưa trong kho gì chê gì mấy anh <laughs> đó rồi bên này cũng còn đang khá là messy bây giờ phải clean up hết tất cả đống này để cho mùng 8 sẽ đẹp hơn Vậy là cũng đã hết Tết rồi mọi người ơi Thì à, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ Tiên trong năm 2021 Tiên biết là năm 2021 là một cái năm cực kỳ khó khăn đối với rất nhiều mọi người Đầu năm rất là buồn đối với Việt Nam cũng như là trên thế giới Ờ, và tiên mong là à, năm 2022 không chúc mọi người gì nhiều à, chỉ chúc mọi người có một năm thật là nhiều sức khỏe cũng như là nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống thì à, để cảm ơn mọi người trong năm 2021 đã luôn luôn ủng hộ tiên thì tiên có một cái giveaway khá là nhiều món đồ mà tiên muốn giveaway cho mọi người thì bây giờ tiên sẽ bắt đầu với những cái món quà đầu tiên thì trong cái lần này cho các bạn ở trên youtube thì tiên sẽ giveaway một cái hộp uh, quà từ nhãn hàng Lancome uh, trong cái hộp quà này uh, sẽ có một chai Genevieve full size nha mọi người đây là một uh, cái chai rất là thần thánh của Lancome và um, cái chai này thì là cái chai một cái chai Best bestseller serum rồi uh, tiên cực kỳ thích cái dòng này cũng như là sẽ có kem dưỡng uh, kem mắt nè rồi uh, những cái kem dưỡng về mặt và cũng như là về cổ vùng cổ thì các bạn ở trên youtube sẽ nhận được một cái hộp này chưa hết tiếp tục mọi người sẽ được nhận full các cái mặt nạ trên tay tiên đây của AHC, Beauty Diary, Sun by Me, Beauty Box, Senka rất là nhiều nhãn hàng để mọi người trải nghiệm thì uh, tiếp theo là những cái mặt nạ này ha rồi tiếp đến chưa hết nữa mọi người sẽ nhận được một cây son dưỡng từ nhà Hura Nếu mọi người chưa biết thì đây là một nhãn hàng chuyên về son dưỡng Tiếp theo là một cái à, toner, face toner của Thayers Đây là một nhãn hàng cũng rất là nổi tiếng um, Tiên đã biết rất là lâu từ bên Mỹ rồi hiện tại cũng đã được uh, có ở Việt Nam uh, Tiếp theo là hai nhãn hàng đầu tiên là tinh chất hoa hồng uh, Rose Serum của của Và tiếp theo là một cái uh, Bubble Cleanser của nhà GGG Rồi, chưa hết nha mọi người còn nữa sẽ có một cái hộp quà cực kỳ là to từ nhà sân bay mi và trong này thì tiên sẽ có bỏ vào trong đây ba sản phẩm um, rất là nổi tiếng của nhà Samay Mi Đầu tiên là một cái mặt nạ uh, Super Matcha uh, Clay Mask Thứ hai là một cái uh, Propolis bên năm Một cái uh, serum Serum của nhãn hàng và cuối cùng là một cái sản phẩm toner đây đây là dòng toner uh, AHA PHA rất là nổi tiếng từ nhà Samami thì uh, đây các bạn ở trên YouTube sẽ được nhận hết từng thứ tất cả các món quà này Ờ, từ tiên và ờ, thể lệ tham gia cho giveaway này cực kỳ đơn giản mọi người chỉ cần comment cho tiên biết là mục tiêu của mọi người trong năm 2022 là gì bước thứ hai là mọi người nhớ subscribe kênh youtube của tiên và follow tiên ở trên instagram nha mọi người tiên lê uh, và uh, mọi người không cần comment tên Instagram của mọi người nha Tại vì lần trước rất là nhiều bạn comment và đã bị ẩn comment và Tiên không thể kiếm được các bạn Cho nên là hiện tại thì các bạn cứ comment những cái điều ước của các bạn Một điều uh, mục tiêu của bạn trong năm 2022 thì Tiên sẽ uh, lọc sẵn những cái comment đó trên Youtube Và Tiên sẽ reply trên thẳng thêm comment đó luôn Cũng như là uh, Tiên sẽ chụp màn hình và up lên trên Instagram của Tiên để thông báo các bạn thắng cuộc Và Tiên sẽ kết thúc cái vlog ngày hôm nay tại đây uh, Tiên sẽ đăng vào người thắng cuộc vào ngày 18 tháng 2 à, Và ok, mong là mọi người đã enjoy cái vlog lần này Chúc mọi người có một ngày Tết an lành Và à, mong là, là mọi người trong video sắp tới nha Bye bye